thì e AI với cái phương châm là đem đến cái giải pháp Voice AI dành cho contact center thì bên em với cái mô hình là muốn tạo ra một cái AI self service platform cho doanh nghiệp để làm như thế nào tự động hóa 80% các cái công nghệ việc liên quan tới contact center cũng như là dùng đánh giá được 20% nhân sự còn lại đang hỗ trợ cho doanh nghiệp. Dạ thì uh, tất nhiên là cái bài toán contact center luôn luôn là tempo của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay thì thứ nhất chính là vì cái manual process cái du trình thủ công mà nó hạn chế rất là nhiều trong cái việc hỗ trợ khách hàng rất là nhiều lần chúng ta đã từng gọi tới contact center nhưng mà lại không có ai nghe máy cả thứ hai có nghĩa là 98 phần trăm lượng dữ liệu hiện nay thì các doanh nghiệp đang bỏ phí tại vì thường người ta chỉ đo được là lượng thời, thời lượng một gọi trung bình là bao nhiêu hay là thời gian khách hàng chờ là bao nhiêu nhưng người ta không biết chính xác nội dung khách hàng đang nói trong đó là điều gì và thứ ba nữa là cái chi phí vận hành cho cái bộ phận mà quality assurance đảm bảo cái chất lượng của contact center hiện nay là khá cao ờ, theo một cái khảo sát đó, thì 7 trên 10 các cái doanh nghiệp khi được khảo sát người ta nói rằng chính cái giải pháp Boy Analytics nó sẽ giúp cho cái việc nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như gọi là virtual QC để tự động hóa cho doanh nghiệp uh, nhiệm vụ của nền tảng virtual agents đó chính là xây dựng ra những cái uh, trợ lý ảo virtual agents tương tác với khách hàng thông qua hai kênh là voice và chat để cho các khách hàng này có thể tự hỗ trợ bản thân mình thông qua các kênh khác nhau đồng thời thì cái trợ lý ảo này thông qua tính năng hybrid chat nó có thể học được từ uh, những cái cách phản hồi của khách hàng cũng như là các phản hồi của nhân viên đối với khách hàng đó khi mà được chuyển live về nó không dừng lại như những cái nền tảng khác và cái phần còn lại là gì đánh giá những năng lực của những cái nhân sự uh, agents mà người ta đang hỗ trợ khách hàng thì bên em sẽ sử dụng sản phẩm thứ hai gọi là virtual QC nó sẽ tích hợp rất là nhiều cái công nghệ mới hiện nay về sử dụng nhiều cái trong nhiều use case khác nhau giả sử như các anh chị đăng ký sử dụng ờ, tạm thẻ của một ngân hàng không qua chatbot nhưng mà sau đó một chatbot sẽ gọi lại để uh, check lại xem thử là thông tin đã chính xác chưa nếu mà anh chị cảm thấy không chính xác thì mình có thể thay đổi thông tin thông qua chatbot này thứ hai là khả năng context management nhờ vào công nghệ là natural language processing thì bên em sẽ đảm bảo được ngữ cảnh thông tin của khách hàng đó để đào tạo cho trợ lý ảo hay không và đồng thời thì như những cái hệ thống mà để cho xây dựng một cái trợ lý ảo phát triển thì bên em cũng sẽ phân tích cái hành vi khách hàng xem những người ta quan tâm cái chủ đề nào người ta muốn nói chuyện về những chủ đề nào để doanh nghiệp có thể tối ưu những cái sản phẩm đưa ra thị trường ờ, cái nền tảng thứ hai mà em đề cập tới chính là môi trường QC thì khi nãy em thấy là có lớn của bên em thì bên em đã tối ưu dữ liệu lấy từ công tác Center để có thể đưa ra những cái tính năng như là real-time call monitoring. em sẽ sử dụng công nghệ là speaker-to-text và speaker-diarization để mà tách ra cái nội dung của nhân viên nói là gì, khách hàng nói là gì và nó có thể xử lý được từng doanh và những, từng cái chiến dịch mà người ta mong muốn và cái hệ thống này tất nhiên là đang em mong muốn đem tới truyền tải một cái thông điệp là AI nó không phải để thay thế con người AI là để cho con người làm được những cái việc lớn hơn thì bên em sẽ vẫn hỗ trợ cái hệ thống gọi là feedback có thể comment vào và từ đó em cho người ta học được từ center thì nó có thể tối ưu được nó có thể customize được thì uh, hiện tại thì bên em đang có hai phương thức để tập trung phát triển thị trường thứ nhất là direct sale và thứ hai là revenue sharing đối với các đối tác là BPO thì bên em sẽ uh, thông qua các cái đối tác này để đưa cái sản phẩm này đến với hàng customer với giá không đổi uh, hiện nay thì bên em cũng đã trở thành partner với các cái BPO